Bé Bin vốn là cậu nhóc siêu thông minh con của một nhà siêu giàu. Chính vì vậy cậu trở thành đối tượng nhắm đến của ba tên cướp, nhưng chúng không hề biết đứa bé sẽ hành bọn chúng ra bã thế nào. Hãy để ý nhé, đứa bé đáng yêu này không hề dễ chọc đâu. Ba tên cướp chụp ảnh này sắp gặp thảm họa rồi. Cậu nhóc nhìn nhìn, cái mặt lợn này sao mà quen thế? Rồi lại nhìn lại ông trước mặt, cậu nhóc bỗng nhiên cười. Sao mà nhìn giống nhau đến vậy hả? Người đàn ông vừa định ôm cậu nhóc lên. Kết quả, biểu cảm của hắn ta thật đặc sắc. Sau đó viện lý do chụp ảnh mà đuổi người nhà đi, ba người nhân cơ hội đưa cậu nhóc ra cửa sổ, cho lên ô tô và rời đi mất, rồi để lại một tờ giấy với nội dung tống tiền trên bàn. Đứa trẻ đang trong tay tôi, đừng gọi cho cảnh sát đấy nhé, và bọn chúng đòi tiền chuộc với giá 5 triệu đô la. Hóa ra ba người đàn ông này sớm đã nhắm vào cậu nhóc, đại ca, làm thế nào để biết sữa nóng hay nguội, chỗ nào mẫn cảm thì thử chỗ đó, kết quả. Chút đi. Việc này làm cho cậu nhóc vui vẻ, trong lòng thì, thì nghĩ mấy anh này hết thuốc chữa rồi. Vốn dĩ muốn cho cậu nhóc uống sữa đi ngủ, nhưng không ngờ bản thân lại ngủ trước. Cậu nhóc vỗ vài cái lên mặt nhưng hắn ta vẫn ngủ ngon lành. Cứ như vậy cậu nhóc chui qua của sổ lên tầng thượng, nhìn thấy con chim bồ câu rồi chảy nước miếng. Không may còn rớt rãi xuống ngay trên cổ rách, rách lại nghĩ thằng đần bên cạnh nhổ, liền quay sang bạt tai một cái, cuối cùng hai thằng ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy xong thì hoang mang quá vội vàng chạy lên, mà lúc này cậu nhóc bò theo tấm gỗ muốn bắt con chim, Rách nhìn thấy vội vàng lao tới, kết quả... Đến khi Rách còn chưa tỉnh táo lại thì dính tiếp đòn thứ hai, David tức giận ném tấm gỗ đi, kết cục là mất luôn lối đi duy nhất để bắt cậu bé. Cậu nhóc đứng dậy cười khúc khích, hai người dìu rách nhìn xuống dưới. Mẹ ơi nhìn cũng phải 3.000 mét có dư, David nói tấm gỗ không còn nữa. Tôi đếm tới ba tụi mình cùng nhảy qua đó nha. Kết quả hai thằng đệ thì nhảy qua rồi, quay đầu nhìn thì không thấy rách đâu cả. Lúc này rách còn đang muốn dây ruộng, đành chịu thôi ai bảo bản thân ăn nhiều quá. Hai thằng vội chạy sang vội chạy xuống hỏi đại ca không sao chứ hả? Mau dậy đi bắt đứa bé cho tao. Không thể không nói mạng của rách lớn quá. Cùng lúc này cậu bé thấy một chiếc xe. Đến khi bọn này vừa ngẩng đầu thì thấy cậu nhóc ngồi lên xe khách rồi. Ba thằng này vội vàng lái xe đuổi theo. Nhưng mà lái xe ngốc quá lại bị nó rẽ hướng khác. Còn Bin ở trên xe thì đã chui vào giỏ một bà. Đến mãi vì sau ba thằng đuổi theo tới, Harry mở cửa xe ra nhìn thì cậu nhóc đã sớm biến mất, hóa ra cậu nhóc đã sớm trốn vào trong giỏ túi của bà béo này, vừa đúng lúc bị David vô tình nhìn thấy, ba thằng đần lại vội vã đuổi theo, phát hiện thấy người phía sau đi theo mình, bà béo phăng luôn túi sách vào mồm đối phương, sau đó kẹp cổ của David đấm liên hoàn vào mặt hắn, ai bảo chúng mày đi theo tao chứ, cho mày biết sức mạnh của tao nè, cậu nhóc tranh thủ ba thằng bị ăn hành bò vào trong một nhà trẻ, Thế là được một cô điều dưỡng bế luôn vào cho chơi Bin rất thông minh chui luôn vào gầm xe một bạn nhóc Vừa được uống sữa mà lại được đẩy xe đi chơi Không hay rằng điểm đến tiếp theo lại là sở thú Cậu bé cứ thế mà băng qua đường Bạn đã thấy cậu bé nào ngang ngược như này chưa? Không hay đúng lúc này đám tội phạm cũng vô tình nhìn thấy Chúng muốn băng qua đường mà xe đông quá mãi chẳng sang được Không những thế còn bị bánh xe đè nát hết bàn chân Thất thá thất thểu chạy qua đường Kết quả nhảy đúng vào cái hố ga rơi xuống Mãi cuối cùng mới nhìn thấy dấu chân của Bin mà tìm không ngờ rằng phía bên trong Bing đã kết bạn với Kinh Công, khiến ba thằng chỉ biết cười ngây ngốc trước cửa chuồng thú. Bing còn nhận Kinh Công làm anh em, Jack nhìn David nói, đã tới lúc cậu phát huy ưu thế cánh tay dài của mình rồi. David vươn tay kéo dây giày của cậu bé, cố gắng kéo cậu nhóc về phía mình, không may Kinh Công lại giữ dây lại, đại ca mau cứu tôi. Con khỉ đứng dậy tới chỗ của David, đàn em của tôi mà cậu có thể chạm vào sao? Kết quả Kinh Công giáng xuống một đòn, Xem chừng lại phải về Việt Nam mua thuốc xương khớp, đám khỉ ở đây cũng vui quá chừng nè. Jack nhìn lắc đầu xem chừng gãy rồi, bây giờ đến lượt cậu Harry lên đi. Harry cầm cây chổi nhấc cậu nhóc dậy, vào lúc hắn ta nghĩ mình thành công, thì con khỉ đã kéo lại đặt cậu nhóc xuống, một giây sau. Xin vĩnh biệt phụ. Chắc là cuối cùng vẫn phải để Jack ra tay, nhân lúc cậu nhóc và kinh công ngủ mà kéo ra ngoài. Kết quả con khỉ được nhiên tỉnh giấc, túm lấy hai tay rồi dùng chiêu sư tử hống đối phó với Jack quả thực lâu rồi không đánh răng khiến cho hắn ta ngạt thở, rồi chốt hạ một cái vỡ luôn hai quả mông. Lợi hại quá anh trai ơi, vỗ tay cho anh cái nè. Dưới sự bảo vệ của khỉ đột, ba tên trộm chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng một lát sau cậu nhóc bò ra khỏi sở thú, cứ như vậy tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Trong khi ở nhà người mẹ nhớ con thật sự chảy hết nước mắt, còn ba thằng trộm tiếp tục săn đuổi đổi lấy tiền chuộc. Không ngờ một lát sau quả thực đã nhìn thấy bé binh rồi. Cả ba vội vã xuống xe đuổi theo, cậu nhóc thấy vậy liền nhanh chân bò vào trong đám cỏ, đợi tới khi ba người hối hả với cỏ tìm. Cậu nhóc lại chui vào trong đường ống, lúc này mới thấy rách thông minh một lần, bảo ba thằng chạy sang đầu bên kia đường ống, quả nhiên bắt được cậu nhóc bé Bin, nhưng vừa muốn bế đi thì cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện, thôi thôi Hải ơi quay xe, thế mà cảnh sát vẫn đi tới trước mặt ba người. Rách đã lấy áo khoác trùm lên cậu lên cậu nhóc, không ngờ bé Bin thỏ tay túm lấy hai hòn cà, Tha hồ dây dứt trong khi cảnh sát tra hỏi, khiến rách thật sự thốn vãi cả chim. Mấy người có nhìn thấy đứa nhóc bị bắt cóc gần đây không? Vào lúc này cậu nhóc bật quẹt lửa, chỉ một giây sau rách đã há mồm mà không dám kêu. Pin bên trong được đà lại tha hồ đốt mạnh, cảnh sát nhìn rách liền nghĩ đây là một tên ngốc, vậy cho nên mới quay người rời đi, nhưng đi thì không đi luôn, lại còn quay lại hỏi thêm chuyện, trong khi cậu bé thì mãi không chịu tha. Ủa, tại sao lại có mùi thịt nướng vậy? Xem ra mùa hè sắp tới rồi người ta nướng chim nhiều quá, rách đau tới rút gân chân rồi, mà lúc này cậu nhóc nhân cơ hội bò đi khỏi. Cảnh sát đi rồi thì rách không thể chịu nổi nữa, ngọn lửa bắt đầu cháy to phừng phừng. Hai người còn lại nhìn thấy vội cho hắn nằm xuống đất, rồi đạp lên con chim khốn khổ không ngừng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì xem chừng rách đã mất cái duy trì lời giống. David còn vênh váo xem tao dập tắt đám cháy giỏi chưa. Cùng lúc này cậu nhóc đã bò tới công trường, Chiếc xe tải lớn cứ vậy chạy qua đầu Bin, Bin cười vui vẻ tiếp tục cuộc phiêu lưu, trèo lên tấm thép tấm thép để lấy miếng bánh. Để ý nhé, cậu nhóc này đang ngồi lên miếng thép ăn bánh đâu nắt. Một giây sau miếng thép được nâng lên cao, trời đất ơi David nhìn thấy mà hoảng sợ, ba tên cướp vội vàng đi thang máy đuổi theo, nhìn cảnh này đúng là sởn hết cả gai ốc, lên đến nơi ba người nhìn xuống dưới, suýt chút nữa sợ tè ra quần, ấy thế mà cậu nhóc vẫn chơi vô cùng vui vẻ, thanh sắt vừa mới lên David đã bị rách đẩy xuống, nhưng không ngờ miếng thép mất đi cân bằng, Cậu nhóc cứ theo thanh sắt trượt xuống dưới tiếp đất rất an toàn, còn David thì bị treo lơ lửng giữa không trung, mà cánh tay thì đã sắp tuột. Jack còn ép Harry ra cứu, kết quả cả hai người đều bị treo lơ lửng, cuối cùng không chịu được nữa mà rơi bố nó xuống, may mà miếng gỗ còn đỡ được hắn ta. Harry vừa ngồi dậy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, xem chừng lần này đi tong hai hòn trứng cút rồi, sau đó tiếp tục lại rơi vào thùng xi măng. David thì được cứu rồi, nhưng Jack lại bảo hắn nhảy lên thang máy. David nhảy xuống chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, cứ tưởng rằng ngon ai ngờ một giây sau thì ngã ngửa ngửa mới chờ mình định vào chỉ khởi động còn chưa có tỉnh hồn thì thang máy lại đi lên trên david quay một vòng 360 độ rồi ngồi lên xe đẩy khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì kết quả lao bố nó ra ngoài rơi xuống may mà rơi đúng vào thùng rác vẫn còn sống lúc này rách đã tìm thấy cậu nhóc cậu nhóc cười cười quay người rồi bỏ đi rách tự tin bước tới lại khô bg cẩn thận trượt ngã bởi nước miếng cỏ cậu nhóc cái múa bay lên trời rơi xuống đập vào đầu rách rách đau đớn đập tấm gỗ kêu gào Cậu nhóc nhìn vậy lắc đầu ca này đúng là hết cứu nổi. Rách lắc lư người vốn muốn nắm lấy dây thừng đứng dậy, ai ngờ lại đạp phải nút khởi động của máy trộn một giây sau nó đổi xuống người anh ta, thật đúng là thẳng quá chừng. Trời ơi, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Vì sao bao nhiêu lần tao vẫn mãi thua mày hả nhóc? Rách cay cú quyết tâm phải đuổi bắt Bin bằng được. Đúng lúc này thang máy vận chuyển hạ xuống, cậu nhóc cứ thế mà trèo lên trên, Rách nhìn thấy cậu nhóc sắp bắt được, lại chạy thoát ngay trước mắt mình, phải nói rằng tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy móc cần cẩu nhất thời Rách nảy ra ý tưởng, nhảy qua bám lên cái dây, mà đúng lúc tới giờ ta làm dây, mà đúng lúc tới giờ ta làm rồi. Xem ra tan làm đúng giờ ở đâu cũng là điều tốt, lúc này cậu nhóc đã tiếp đất an toàn. Rách chỉ có thể nhìn cậu nhóc bò đi, còn mình thì bị treo cả một buổi tối. Mãi về sau hai thằng đệ khống khổ cũng tìm thấy hắn ta. Trong khi này ở nhà cảnh sát báo cáo nhiều người tìm thấy cậu bé. Quả nhiên nó đúng theo cuốn truyện tranh mà cậu bé hay được kể. Ngay lập tức cô hầu gái đoán được điểm dừng kế tiếp, bởi theo cuốn truyện thì nó sẽ đến tìm gặp cựu tổng thống Hoa Kỳ. Và thật sự cậu bé đã bỏ tới đó thật. Cậu bé vào trong gặp các ông giả khiến các ông vui vẻ cười sảng khoái. Cuối cùng gia đình bố mẹ cũng đã tới nơi, vào bên trong thấy các ông đang hát chúc mừng Giáng sinh tới cậu bé. Thật đúng là một đêm Giáng sinh an lành hạnh phúc vô bờ. Trên đường về cậu bé nhất định chỉ tay về phía cái đồng hồ, bất chợt bố mẹ cậu bé hiểu ra đó chính là nơi cư trú của đám trộm. Cảnh sát lập tức quay xe đến địa điểm này, rất dễ dàng tóm gọn ba tên cướp tống tiền đen đủi. Vì không may động phải cậu bé quá đáng yêu, có đứa con như thế này quả thật vui quá đi mất. Vân Anh xin chào và chúc mọi người Giáng sinh vui. Bye!